và đồng tiền tròn này được xây dựng nền tảng trên cộng đồng để tạo nên giá trị đồng tròn trong tương lai và đến với chương trình của Voice chúng ta sẽ có 15 cấp độ cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ 15 đây là con đường thành công của chúng ta và chúng ta đến với chương trình Forex này chúng ta chỉ cần khởi nghiệp với một mức phí để chúng ta có một ID trở thành thành viên và có quyền lợi đó là 400 đồng tròn tương đương khoảng cỡ 16 đô theo giá hiện nay tuy nhiên 400 đồng ton này nếu ngày mai, ngày mốt hoặc là một tuần nữa tham gia và giá trị đồng lượng tăng thì nó sẽ hơn 16 đô, có thể lên 18 tới 20 đô. Và ngoài ra bạn có thể nâng cấp lên à, từ mức 2, mức 1 lên mức 2, lên mức 3 và nhiều hơn nữa. Đó là quyền của bạn khi bạn có điều kiện về kinh tế. Về quyền lợi ở đây là được hưởng từ vị trí trở xuống. À, tức là mình đứng ở vị trí nào thì mình sẽ hưởng vị trí từ mức đó trở xuống còn nếu như chúng ta có những người nào bên dưới mình mà họ vượt qua cái vị trí của mình thì đồng nghĩa chúng ta sẽ mất cái quyền lợi ngay thời điểm đó tuy nhiên qua thời điểm khác mà chúng ta bằng họ hoặc lên trên họ nữa thì tiếp tục chúng ta sẽ quay lại được hưởng quyền lợi đó đây là một trong những cái tính rất là công bằng phải có làm có hưởng đúng không ạ à? rất là công bằng rồi như vậy thì chúng ta đến với chương trình của voi sector này bước một là chúng ta sẽ tham gia với cái mức là 200 đồng tròn này cộng với phí nữa nó tầm khoảng cỡ 205 đồng tròn là chúng ta tham gia cái phần mục đó là X3 và X4 và ngoài ra sau khi kích hoạt xong thì chúng ta kích hoạt luôn cái bước thứ hai đó là 200 đồng tròn cộng với phí nữa tổng cộng là khoảng cỡ 207 đồng tròn là chúng ta kích hoạt ở x gold với chương trình này chúng ta có ba nguồn thu nhập và với chương trình này à, đây là một trong những cái chương trình được tích hợp rất nhiều mô hình rất là độc đáo mang tính đột phá trong cái ngành network marketing này khi chúng ta giới thiệu một người tham gia vào đầu tiên tất cả mọi người đều khởi động ở cái x ba và bốn trước sau đó mới kích hoạt cái x sau như vậy thì tất cả mọi người tham gia vào đều vào x ba và bốn đầu tiên như vậy nếu chúng ta giới thiệu một người F1 vào tham gia vào đây đó là thành viên của mình thì họ cũng khởi động đầu tiên đó là ở x ba và bốn được gọi là bước 1 thì đây là người f một này thì sau đó người ta cũng kích hoạt lên ở x thì chúng ta sẽ có một người F1 nằm ở hai vị trí này Tuy nhiên lúc này chúng ta lại tiếp tục giới thiệu người thứ hai thì đồng nghĩa là họ tham gia mức 1 ở 3 4 và sau đó tiếp tục họ lại kích cái ở Xcode thì chúng ta có một người thứ hai ở bên Xcode này. Như vậy thì tiếp tục nếu chúng ta giới thiệu một người thứ ba thì người thứ ba này cũng kích hoạt ở bước 1 là x3 vị x4 sau đó họ tiếp tục kích hoạt ở cái mức x này thì cái người này thứ ba này sẽ nằm ở dưới người à, cái người F2 này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng đây là gì? Đây là một sự tích hợp giữa bên X374 đó là mang mô hình là mặt trời tức là tất cả người F1 mình nằm hàng ngang hết đó được gọi là mặt trời và với mô hình của Xgon được mà đó là mô hình nhị phân tức là mỗi một người chỉ có hai nhánh một là nhánh bên trái một nhánh bên phải nếu có người thứ ba sẽ nằm xuống dưới của một bên trái hoặc bên phải và tiếp tục có người thứ tư và đi xuống nữa như vậy ở đây chúng ta thấy là hai mô hình rồi ngoài ra ở đây còn tích hợp thêm một mô hình gọi là ma trận hay còn gọi là matrix toàn cầu thì ở đây chúng ta sẽ có ba mô hình hoạt động cùng một lúc đây là một sự tích hợp vô cùng thông minh luôn và tạo nên những cái giá trị cho cộng đồng mà chúng ta là sẽ là những người hưởng lợi và được rất sống thành công ở đây rồi bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quyền lợi được phân chia toàn cầu là như thế nào đây thứ nhất là khi chúng ta tham gia vào 200 đồng tròn này thì việc đầu tiên đó là sẽ dành 50 tương đương là 100 đồng tròn dành cho người giới thiệu và tiếp tục còn lại 50% tương đương là 100 đồng tròn của 200 đồng tròn này còn lại sẽ dành cho cộng đồng trong đó có những người apply trên trên người giới thiệu của mình hoặc là dành cho những người cộng đồng trong nước hoặc là quốc tế và và khi mà chúng ta xây dựng hệ thống rồi chúng ta mời thành viên rồi thành viên của mình cũng mời ra người rồi thì lúc này chúng ta đã có hệ thống rồi khi chúng ta nâng cấp thì đồng nghĩa tuyến dưới của chúng ta cũng hưởng được lợi khi mà chúng ta nâng cấp ở à, ở phần nâng cấp này như vậy là chúng ta thấy một cái điểm khá đặc biệt ở đây là gì đây đây là một sự tích hợp rất là độc đáo phải không ạ và chúng ta nhìn thấy rất rõ là 200 đồng tròn này tuyệt đối hoàn toàn không đưa tiền về cho công ty có nghĩa là ông chủ không phải bỏ tiền ra để trả cho chúng ta gì hết mà cộng đồng chúng ta tự giao dịch để hưởng lợi với nhau bằng đó là 100% tuyệt đối luôn như vậy đây được gọi là một cái new trend tức là một xu hướng mới rất là đặc biệt và chính vì điều này nó đem lại cái sự an toàn để chúng ta và chúng ta có quyền lợi cao như vậy ngày hôm nay chúng ta đến đây thì chúng ta có được quyền lợi từ những cái hệ thống do chúng ta xây dựng ngoài ra chúng ta còn hưởng lợi được từ những tuyến trên khi họ nâng cấp hoặc là chúng ta được hưởng quyền lợi từ những tuyến bản quốc tế và những tuyến bản trong nước và với cái vòng xoay này gọi là ma trận đi theo vòng tròn và đến lượt người nào thì đó sẽ nhận và với vòng quay này thực kim đồng hồ thì nó sẽ không bao giờ có điểm dừng à, đúng không không có điểm dừng như vậy được gọi là đây là một mô hình mang chip toàn cầu quyền lợi của chúng ta hoàn toàn không lệ thuộc vào tuyến dưới và quyền lợi cũng của chúng ta cũng không giới hạn luôn và chính vì cái mang chip toàn cầu này sẽ giúp cho chúng ta có được cái hướng có mục tiêu mà chúng ta đạt từ mức 1 đến, đến mức 15 một cách rất dễ dàng dễ dàng rồi bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu về cái quyền lợi à, khi chúng ta đến hợp tác với Foxconn thì quyền lợi chúng ta như thế nào đây đầu tiên là chúng ta tham gia cái bước 1 200 đồng tròn là chúng ta đang nằm ở cái cấp 1 của x3,4 và x này sau đó chúng ta bắt đầu kích cái x gold là bước 2 cũng 200 đồng tròn này và chúng ta cũng đang ở mức là cấp 1 của x gold này tuy nhiên với mô hình này thì à, thành đã nghiên cứu rất kỹ là chúng ta tập trung chạy ở x gold và lấy lực đòn bẩy đó để tạo nên cái giá trị ở x3,4 và đây là một trong những điểm độc đáo và như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu xây dựng à, khi mà chúng ta xây dựng ở Egon thì chúng ta sẽ có được cái quyền lợi với hai người sát mình hai người sát mình đó là gì đó là có khi là F1 của mình có khi là F gián tiếp có khi là những người F0 được gọi là ở trên thả xuống thì hai người này chúng ta không được hưởng Tuy nhiên bắt đầu cái tầng thứ hai gọi là bốn người thì chúng ta được hưởng là 20 phần trăm khi mà bốn người này nằm ở cái 20 ở cái tầng à, thứ hai này thì mỗi một người tham gia 200 đồng tròn chúng ta được hưởng 20 tương đương là 40 tròn chúng ta nhân cho 4 người thì tổng thu nhập của chúng ta ở tầng này lên tới 160 đồng tròn và khi có đầy hai à, bốn người này rồi thì sẽ có những người xuất hiện ở dưới và khi xuất hiện ở dưới ở tầng 3 này cứ một người 200 đồng tròn chúng ta sẽ hưởng được 30 phần trăm 30 phần trăm này mỗi một người chúng ta được 60 tròn và nếu như lắp nếu mà đầy kín đến 8 người này thì chúng ta sẽ nhận được tổng cộng là 480 đồng tròn và đến tầng thứ tư thì chúng ta được hưởng là 50%. Như vậy có bất kỳ một người nào tham gia vào ở mức 1 200 này và nằm ở tầng thứ tư này chúng ta sẽ nhận được 50% là tương đương 100 đồng tròn và chúng ta nhân cho 14 người đồng nghĩa chúng ta có là 1.400 đồng tròn và tổng thu nhập ở cái ô à, cái cấp thứ nhất này được ở cái cấp 200 đồng tròn này chúng ta sẽ có thu nhập tổng là 2.040 đồng tròn như vậy thì khi mà chúng ta có được 2.400 đồng ton 2.040 đồng ton này thì lúc này chúng ta đã đủ điều kiện để nâng cấp cái uh, ờ, XGO này lên cấp 2 là 400 đồng ton đồng thời chúng ta nâng cấp ở XGO này lên cấp 3 là 800 đồng ton là mới có 1.200 đồng ton chúng ta vẫn còn dư 840 đồng ton sau đó chúng ta tiếp tục nâng cấp luôn của X3 và X4 lên 400 đồng ton nữa là tổng cộng là 1.600 đồng ton như vậy là chúng ta vẫn còn dư lại là 440 đồng trên à, rất là tuyệt vời phải không ạ rồi tuy nhiên chúng ta lưu ý một điều là không phải là đầy hết chúng ta mới được nhận không phải cứ có một người vô là chúng ta được nhận một người có hai người chúng ta nhận hai người có ba người cứ người nào lọt vào tầng nào thì chúng ta nhận ngay và liền luôn tiền chạy về ví chúng ta ngay và liền trong vòng vài phút vài giây thôi phải không ạ chứ không ai là đợi đầy mới hưởng nha và đây là thống kê mà khi đầy thì chúng ta sẽ có được cái tổng thu nhập là như vậy rồi khi bước sang cái x2 khi mà chúng ta lên x2 rồi là cái cấp 2 được gọi là 400 đồng tròn thì khi lên cái lớn cấp 2 này có thì tổng thu nhập của chúng ta nó sẽ gấp đôi ở x1 200 đồng tròn này thì tổng thu nhập của chúng ta là 4.080 đồng tròn cộng với 440 đồng tròn của cấp 1 còn lại là chúng ta đã có tổng là 4.520 đồng tròn lúc này chúng ta đủ điều kiện nâng cấp ở x1 này lên cấp 4 là 1.600 đồng cho anh và chúng ta đủ điều kiện nâng cấp ở x3, x4 là ở cấp 3 800 đồng trên là đã là 2.400 đồng trên chúng ta vẫn còn dư sau đó tiếp tục chúng ta nâng cấp luôn x3, x4 lên cấp 4 luôn là 1.600 đồng trên như vậy thì chúng ta đã nâng cấp hết còn là 4.000 đồng trên như vậy chúng ta còn dư lại là 520 đồng trên rồi tiếp tục khi mà chúng ta đã lên cái cấp 3 rồi đã mà chúng ta đủ điều kiện năng lên cấp 3 rồi thì ở cấp 3 này là 800 đồng tròn và tổng thu nhập ở cái cấp 3 này chúng ta đang có đó là 8.160 đồng tròn cộng với 520 đồng tròn ở cấp 2 còn dư lại tổng cộng chúng ta đã có được là 8.680 đồng tròn như vậy lúc này chúng ta tiếp tục nâng cấp năm ở icon này lên là 3.200 đồng tròn sau đó tiếp tục chúng ta nâng cấp luôn x 324 là lên cấp 5 là 3.200 đồng tròn và như vậy thì chúng ta đã nâng cấp cả x gold x 324 là tổng cộng là 6.400 đồng tròn như vậy chúng ta còn số dư là 2.280 đồng tròn bắt đầu chúng ta đã có thu nhập và dư để chúng ta bán rồi đó Tuy nhiên bắt đầu chúng ta tiếp tục khi chúng ta lên ở cái cấp 4 này thì tổng thu nhập ở cái cấp 4 này là 1.600 đồng con khi chúng ta nâng cấp lên và tổng thu nhập ở cái cấp 4 này chúng ta sẽ nhận được là 16.320 đồng tròn. Và cộng với 2.280 đồng tròn này chúng ta đang có chính thức là 18.600 đồng tròn. Lúc này chúng ta đủ điều kiện để nâng, nâng cấp Bitcoin lên cấp 6 là 6.400 đồng tròn. Và chúng ta đủ điều kiện để nâng cấp X34 lên cấp 6 luôn là 6.400 đồng tròn luôn tổng cộng chúng ta nâng cấp là 12.800 đồng tròn như vậy chúng ta còn dư lại 5.800 đồng tròn và lúc này chúng ta bán ra với cái giá hiện tại như bây giờ 0.026 thì chúng ta đã có thu nhập là 3 triệu 8 Việt Nam đồng thì lúc này chúng ta lấy cái tiền này để chi phí cà phê xăng cộ ok phải không ạ rồi bắt đầu là chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề gì số lượng tròn dư thì nằm nằm đó nhưng chúng ta vẫn có một cái nguồn thu nhập để chi phí và bắt đầu chi phí thu nhập của chúng ta sẽ cao hơn rồi tương tự như thế bắt đầu chúng ta lại nâng cấp được lên cái mức năm là 3.200 đồng tròn và tất cả những người cũng có điều kiện nâng cấp lên à, cấp năm 3.200 đồng tròn thì tổng thu nhập ở cấp năm này chúng ta sẽ có là 32.640 đồng tròn và lúc này chúng ta tiếp tục nâng cấp ở x lên cấp 7 là 12.500 đồng tròn chúng ta nâng cấp x4 lên cấp 7 là 12.800 đồng tròn như vậy tổng số chúng ta nâng cấp là 25.300 đồng tròn và chúng ta đã còn số dư lại là 7.340 đồng tròn và chúng ta bán với giá hiện nay là 0.026 chúng ta đã có 4 triệu 6 Việt Nam đồng. Và tương tự như thế bắt đầu chúng ta là nâng cấp lên cái mức đó là cái mức cao hơn là cấp 6 là 6.400 đồng tròn và khi chúng ta nâng cấp lên mức này và tổng thu nhập ở mức này của chúng ta đó là lên 65.280 đồng tròn. Lúc này chúng ta đủ điều kiện nâng cấp lên X Gold là cấp 8 25.000 đồng tròn và chúng ta cũng đủ điều kiện nâng cấp 8 ở X3 và x lên cấp 8 đó là 25.600 đồng tròn tổng chúng ta nâng cấp lên là 50.600 đồng tròn và chúng ta còn số dư lại là 14.680 đồng tròn nếu chúng ta bán với cái giá bây giờ là chúng ta đã có thu nhập là 9 triệu Việt Nam đồng như vậy là chúng ta đã đủ chi phí rồi phải không ạ à? và tương tự như thế bắt đầu lên cấp thứ bảy thì cấp thứ bảy này chúng ta nâng cấp lên là 12.500 đồng tròn và 12.500 đồng tròn này với cái ô cấp 7 này chúng ta sẽ có tổng thu nhập là 127.500 đồng tròn lúc này chúng ta đủ điều kiện nâng cấp X-Gold lên cấp 9 là 50.000 đồng tròn và chúng ta cũng đủ điều kiện nâng cấp x 4 lên cấp 9 là 51.200 đồng tròn và lúc này tổng chúng ta nâng cấp lên là 101.200 đồng tròn lúc này chúng ta sẽ còn dư là 26.300 đồng tròn nếu chúng ta bán thì chúng ta sẽ thu về là 15 triệu Việt Nam đồng và tương tự như thế khi mà chúng ta nâng cấp lên cái cấp 8 này đó là 25.000 đồng tròn đúng không ạ thì lúc này chúng ta đã hưởng tổng thu nhập ở cái cấp 8 này lên tới 255.000 đồng tròn chúng ta đủ điều kiện nâng cấp lên cấp 10 ở Xcon này là 100.000 đồng tròn và chúng ta đủ điều kiện để nâng cấp lên cấp 10 của X4 là 102.400 đồng tròn. Như vậy thì tổng cộng chúng ta nâng cấp là 202.400 đồng tròn và số dư còn lại là 26.300 đồng tròn, phải không ạ? Và số dư này. Như vậy thì chúng ta uh, ờ, 52.000 đồng tròn. Như vậy thì số dư này chúng ta bán ra được là 30 triệu Việt Nam đồng. Tương tự như thế chúng ta nâng cấp lên cái cấp 9 thì ở cấp này chúng ta nâng cấp lên là 50.000 đồng tròn. Và cái cấp chính ở cái ICO này chúng ta sẽ có cái thu nhập tổng cộng là 510.000 đồng tròn chúng ta tiếp tục nâng cấp 11 của Icon lên là 200.000 đồng tròn. Chúng ta đủ điều kiện nâng cấp ở ban 4 lên cấp 11 và 204.800 đồng tròn. Như vậy tổng chúng ta nâng lên đó là 404.800 đồng tròn. Và lúc này tổng số dư của chúng ta là 105.200 đồng tròn. Lúc này nếu chúng ta, ta bán chúng ta sẽ có thu nhập là 60 triệu Việt Nam đồng. Đây là con số mơ ước của trong ngành network marketing mà chúng ta có thể đạt từ 15, 30 và 60 triệu đúng không ạ? À? Tuy nhiên, à, bắt đầu chúng ta không dừng lại ở đây chúng ta đã đủ điều kiện nâng cấp lên cái cấp thứ 10 rồi thì lúc này cấp thứ 10 là 100.000 đồng con chúng ta đã nâng cấp lên rồi đúng không ạ à? và ở cấp thứ 10 này chúng ta lại tiếp tục à, coi như là có tổng thu nhập đó là 1 triệu 020 ngàn đồng tròn lúc này chúng ta nâng cấp lên 12 của Xgon là 300 ngàn đồng tròn chúng ta nâng cấp X4 lên cấp 12 là 409.600 đồng tròn lúc này tổng chúng ta nâng cấp là 709.600 đồng tròn và lúc này sao à chúng ta đã dư được 310.400 đồng tròn nếu chúng ta bán ra chúng ta có thu nhập là 184 triệu Việt Nam đồng bằng giá thời điểm hiện nay chưa tính lên tương tự như thế bắt đầu chúng ta đã đạt lên cái cấp thứ 11 rồi thì ở cấp này là 200.000 đồng tròn thì lúc này chúng ta đã có thu nhập tổng đó là bao nhiêu à là 2 triệu 040 ngàn đồng tròn chúng ta tiếp tục nâng cấp thứ 13 của icon lên 500 ngàn đồng tròn và chúng ta tiếp tục nâng cấp 13 ở x3 và x lên 716.800 đồng tròn. Lúc này tổng cộng chúng ta nâng cấp lên là 1 triệu 216.800 đồng tròn. Như vậy là chúng ta đã dư được là 823.200 đồng tròn. Và nếu chúng ta bán ra chúng ta sẽ có thu nhập là 473 triệu Việt Nam đồng bằng giá hiện nay là 0.026. Nếu nó lên nữa thì tiền sẽ còn cao hơn nữa phải không ạ? À? Rồi, như vậy thì chúng ta đã lên được cái cấp 12 rồi và lúc này chúng ta sẽ có thu nhập ở cấp 12 300 ngàn tròn này với tổng thu nhập là 3 triệu 060 ngàn đồng tròn và lúc này chúng ta đủ điều kiện nâng cấp lên mức 14 là 800 ngàn đồng tròn ở Eagle và chúng ta cũng đủ điều kiện nâng cấp lên X4 là cấp 14 là 1 triệu 254 ngàn 400 đồng tròn như vậy tổng cộng chúng ta nâng cấp lên là 2 triệu 054 ngàn 400 đồng tròn như vậy thì số dư của chúng ta là lên tới 1 triệu 005 ngàn 600 đồng tròn và nếu chúng ta bán chúng ta sẽ có thu nhập là 578 triệu Việt Nam đồng theo giá 0.026 tương tự như thế bắt đầu và chúng ta đã tiến lên cái cấp 13 500.000 đồng tròn này và tổng thu nhập ở cấp 13 này chúng ta sẽ có 5 triệu 100.000 đồng tròn lúc này chúng ta đủ điều kiện nâng cấp lên mức 15 là 1 triệu 300 ngàn đồng tròn và chúng ta đủ điều kiện nâng cấp 15 lên tới ủi ba y côn này 2 triệu 195 200 đồng tròn như vậy là chúng ta đã hoàn tất 15 bước và 15 bước tiến lên từ x gold từ mức 1 đến mức 15 và chúng ta đã hoàn tất coi như là x3 x4 từ mức 1 lên tới mức 15 như vậy thì tổng chi tổng à, nâng cấp ở nâng cấp 15 của x goal và x3 x4 là 3 triệu 495.200 đồng tròn như vậy chúng ta sẽ có số dư là 1 triệu 604.800 đồng tròn nếu chúng ta bán chúng ta sẽ nhận về con số là 922 triệu Việt Nam đồng theo giá 0.026 hiện nay như vậy thì bây giờ chúng ta đã nâng cấp lên 15 rồi vậy có phải là chúng ta còn dư nguyên hai ô trọn vẹn 100 đó là x14 và x15 của Xgon đúng không ạ à? và bắt đầu tổng thu nhập của cấp 14 này là chúng ta sẽ có được cấp 14 Xgon chúng ta sẽ nâng cấp lên là 800 ngàn đồng tròn đúng không ạ à? Tuy nhiên lúc này tổng thu nhập của chúng ta là 8 triệu 160 ngàn đồng trên. Nếu lúc này nếu chúng ta bán theo bằng giá hiện nay là 0.026 chúng sẽ đem về là 4,7 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra ở cái cấp 15 này chúng ta nâng cấp lên là 1 triệu 300 ngàn đồng trên ở icon đúng không ạ? À? Và tổng thu nhập ở icon này chúng ta nhận trọn vẹn lên tới là 13 triệu 260 ngàn đồng trên. Nếu chúng ta bán chúng ta đem về 7 tỷ 6 Việt Nam đồng. Đây là bán theo giá 0.026 như vậy thì theo qua một cái bảng thống kê thế này là chúng ta chỉ đầu tư đúng một lần duy nhất là 200 đồng tròn ở Bitcoin và 200 đồng tròn ở X3 X4 và chúng ta chỉ cần có hai người làm việc thôi một bên trái và một bên phải thôi hoặc là chúng ta có được một người ở tuyến trên thả xuống mà giỏi nữa thì đồng nghĩa chúng ta đã có cái đỉnh cao thu nhập như thế này như vậy thì thống kê lại với cái chương trình của uh, Foxconn này chúng ta đã có thu nhập quy ra tiền Việt Nam đồng của Bitcoin sau khi đã nâng cấp xong cho X3, X4 và Xco lên cấp 15 thì tổng thu nhập của chúng ta với con số đó là 14 tỷ 603 triệu Việt Nam đồng. Và nếu như một người mà làm dở 12 tháng mới đạt lên đó, một chỉ cần tham gia 360.000 đồng, tuyển hai người duy nhất thôi và sau 12 tháng mới đạt lên cấp 15, tức là hơn 2 tháng mới đạt lên một cấp, đúng không ạ? À? một hơn một tháng mới lên đạt lên một cấp. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là con số là nếu chia đều ra thì một tháng lên tới 1 1 à, tỷ 217 triệu trong một tháng như vậy trong vòng 12 tháng để chúng ta đạt được 15 cấp như vậy là gần một tháng chúng ta mới lên một cấp như vậy thì chúng ta thấy có xứng đáng không mà rất xứng đáng không mà ngoài ra chúng ta còn dư cái số lượng tròn tổng chúng ta nhận ở x 3 4 này lên tới trên 10 triệu đồng tròn mà chúng ta lấy con số tròn là 10 triệu ngoài ra chúng ta sẽ có tổng thu nhập ở x lên tới 28 triệu đồng tròn và đây là tổng cộng chúng ta có 38 triệu đồng tròn là nằm nguyên diện trong ví của chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa bán một đồng nào hết như vậy nếu như chúng ta bán bằng cái giá hiện nay là 0.02 năm thôi thì chúng ta đã có 950.000 đô la tương đương 21 tỷ cộng với 14 tỷ kia nữa là chúng ta đã có tròn 35 tỷ Việt Nam đồng rồi và nếu như đồng tròn này chỉ cần lên 0.1 thôi là chúng ta đã có 3,8 triệu đô tương đương 87 tỷ Việt Nam đồng và chỉ cần lên 0.1 thôi không cần lên một đô không cần lên 0.2 như vậy thì đầu tư chỉ có 16 đô và tìm cho mình hai người F1 làm việc mà có một thu nhập thế này thì chúng ta thấy tuyệt vời không ạ à? quá tuyệt vời luôn phải không ạ à? chưa có và ở đây chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem có những điều kiện gì đây sự quyết định cho sự lựa chọn của bạn là như thế nào bắt đầu chúng ta thống kê lại về nền tảng của đồng tròn Thứ nhất, đồng tròn này đã ở vị trí thứ 16, đã có 400 sàn giao dịch mua và bán rồi. Đó, là đồng tiền điện tử của thế giới, không chờ đợi, không lending, không tạo hệ sinh thái gì hết. Vậy mà đã có thật rồi. Thứ hai nữa là gì? Đồng tròn này có nhiều ví để giao dịch chứ không phải một ví. Và một trong một giây giao dịch lên tới 2.000 giao dịch với tốc độ rất nhanh. Phải mà. Và thứ ba, đó là gì? Đó là cho nên là phí tập trung 100% được công khai minh bạch rất rõ ràng ở trên toàn cầu. Đây là tạo niềm tin cho chúng ta. Nói về nền tảng của Tron đã có ba yếu tố này là đủ xây dựng cho niềm tin của chúng ta rồi. Tuy nhiên, tiếp tục yếu tố đó là nền tảng của dự án này như thế nào đây? Nền tảng của dự án này, đây là một doanh nghiệp tài chính khối không tập trung. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu sẽ coi như là mổ xẻ về vấn đề này. Như vậy thì tất cả những sàn tài chính, kể cả những công ty sản phẩm luôn, đa cấp luôn nó là gì doanh nghiệp tài chính khối tập trung có nghĩa là tất cả thành viên và nhà đầu tư tham gia vào đều phải chuyển tiền về cho công ty đồng nghĩa là ông chủ đang giữ tiền và ông chủ là người quyết định trả thưởng hay là trả lãi và quyết định sự rút nhanh hay chậm thích thì cho họ, họ rút không thích thì không cho rút cũng bằng bằng không đúng không à? như vậy hoàn toàn là chúng ta là những người bị động lệ thuộc ông chủ 100% và đó là lý do tại sao chúng ta rủi ro lên tới 99% và nhiều sẵn sàng tài chính ra đời coi như là mang tính là lừa đảo Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta tham gia vào một nền tảng dự án mới của năm 2020 đó là gì? Là doanh nghiệp tài chính khối không tập trung. Không tập trung có nghĩa là không chuyển tiền về cho công chủ. Như vậy là tiền hồi nãy giờ là cộng đồng chúng ta giao dịch với nhau thì độ rủi ro sẽ là bằng không đúng không ạ? À? Không ông chủ không giữ tiền thì đồng nghĩa ông chủ sẽ không có không úp sàn thứ hai nữa ông chủ không bỏ ra trả tiền lãi tiền à, thưởng gì hết cho nên ông chủ không lo lắng gì hết đúng không mà ông chủ chỉ hưởng cái phí trên cái giao dịch của ví à, ví tiền của chúng ta giao dịch mà thôi như vậy thì cái độ an toàn chúng ta rất cao đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhận định rồi thứ hai nữa là gì trên nền tảng dự án này đó là xây dựng cộng đồng tạo nên giá trị cho đồng tròn tức là tham gia vào chương trình này chúng ta phải xét up tư tưởng đó là gì à, chúng ta là những người xây dựng cộng đồng cho đồng tròn chứ không phải là dành cho đầu tư đầu tư gì mà có 10, 16 đô đúng không ạ à? và khi một đồng tiền điện tử mà xây dựng cộng đồng thì đó mới đúng bản chất dành cho đồng tiền điện tử phải có cộng đồng thì giá trị đồng điện tử nó mới tăng lên còn nếu như giá trị đồng tiền điện tử không tăng bởi vì không có cộng đồng và kể cả tất cả mặt hàng nào trên toàn thế giới này nếu không bán ra được đưa ra đầu ra cho cộng đồng thì đồng nghĩa là sẽ phá sản và hàng đó là tồn kho và hủy đi đúng không ạ à? rồi yếu tố thứ ba là gì ma trận ở đây được tích hợp rất là thành công tức là từ hệ thống ma trận rồi toàn cầu cho tới hệ thống mặt trời rồi tới mà mô hình của nhị phần quốc tế như vậy thì chúng ta thấy được là chúng ta có luôn cả thu nhập về hệ mặt trời chúng ta có luôn cả thu nhập về nhị phân phải không ạ à? nhưng tuy nhiên nhị phân ở đây chúng ta hoàn toàn không hưởng theo cái gọi là nhánh yếu tỷ lệ phần trăm mà chúng ta hưởng ở từng cái cấp độ một mà chúng ta hưởng được bốn đời như vậy thì đời thứ nhất chúng ta không được hưởng nhưng đời thứ hai là chúng ta được hưởng bao nhiêu 20 phần trăm đời thứ ba là 30 phần trăm tổng cộng hai đời đã 50 phần trăm rồi đời thứ tư 50 phần trăm nữa đồng nghĩa là 100 phần trăm và ba đời như thế chúng ta đã hưởng 100 phần trăm tuyệt đối luôn rồi phải không ạ đó lý do tại sao mà chúng ta có thu nhập cao và không lệ thuộc vào cái hệ thống rồi về quyền lợi quyền lợi của chúng ta là x3 x4 là theo hệ mặt trời được hưởng 50% từ F1 đến MN. Ngoài ra chúng ta còn hưởng được những cái tròn rơi theo cái vị trí chúng ta đang đứng là tương đương là 50% à, theo à, toàn cầu. Ngoài ra yếu tố thứ hai đó là X-Gold là chúng ta được hưởng đó là gì? Đó là một trong những cái à, hợp đồng rất là thông minh đó là chúng ta được hưởng ở tầng 20%, tầng 3 30%, tầng 4 50%, tổng cộng chúng ta đã nhận về 100% về quyền lợi của chúng ta. Và thứ ba yếu tố quan trọng nhất là tiền của chúng ta được chuyển về ví ngay và liền sau vài giây và khi về ví tiền của mình rồi thì quyết định của mình mua bán hay là trữ để lại đó là quyền của mình và vì đó là tiền rồi chúng ta hoàn toàn yên tâm đúng không ạ chúng ta không quyết trao gì hết không sợ lo lắng gì hết và cái yếu tố cuối cùng để quyết định cho chúng ta thành công ở một dự án hay là một công ty nào đó đó là điều kiện do ông chủ đặt ra như vậy thì với điều kiện của Washington này chỉ có hai điều kiện duy nhất Thứ nhất là bạn tham gia 40 à, 415 đồng coin tương đương 16 đô khoảng cỡ 360.000 Việt Nam đồng trong thời điểm giá hiện nay tổng cộng chi phí hết rồi. Thứ hai nữa bạn chỉ cần bảo trợ hai người làm việc được gọi là F1 là kết thúc không có điều kiện thứ ba. Như vậy là về chương trình này à, chúng ta đã thấy là trọn vẹn 100% là rất đơn giản, rất dễ làm và mang tính hiệu quả cao đúng không ạ? À? Và như vậy thì chúng ta xem qua cái sự quyết định lựa chọn của mình như thế nào quyết định yes hay no là do cái tầm nhìn của bạn nhưng ngày hôm nay phải mà bạn đến với chương trình của chúng tôi chúng tôi đã phân tích rất kỹ và rất rõ và đúng chính xác 100% không sai lệch